luôn Gừng bao nhiêu? Cho 5.000 gừng ạ Em mua lẩu, đồ ăn lẩu, mua nấm Nuôi lẩu là tất nhiên là không thể thiếu nấm rồi, phải còn nấm và rau <laughs> rau đây rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn bớp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang nhé. Xin chào uh, quý cô bác anh chị và các bạn hiện tại là ba anh em uh, mình uh, chuẩn bị đến uh, đến chợ để mua uh, một chút đồ nấu ăn bếp núc các thứ nồi để anh em à, chuẩn bị à, mấy nữa là đi vào giúp bà con là cũng về muộn đấy nên là không không thể đi đâu ăn được không có chỗ ăn ấy. anh em sẽ phải mua nồi niêu xào chảo <laughs> để về nấu ăn đó hôm nay là trời à, khá mưa khá là to rảnh anh em là không vào bản à, tranh thủ thời gian để đi mua đây là con đường đi lên chợ Đó. À, xin mời quý cô bác và anh chị à, đi cùng à, ba anh em mình à, đến chợ ấy, tham quan một chút chợ trên này Ô đi ngang qua đây thấy à, con gà đó à nó ngủ nó ngủ thôi nó ngủ thôi <laughs> ngủ say một ngày à, à, bình thường ấy không phải chợ phiên ấy thì nó bên trong chợ diễn ra như thế nào nhá Đó. xem có có gì à, đặc biệt không thế bà con trong này một à, ngày bình thường thì mua bán những cái gì nhiều hôm nay là một ngày à, bình thường không phải chợ phiên nên là vắng lắm thôi Dạ các bạn Phải bắp Đủ nhờ Vâng, không có mỡ nào đâu Tôi muốn thì em có 30 mỡ Nói chung là ngày bình thường ấy Ở trong này cũng ờ, không có gì nhiều ờ, đặc biệt đâu Cũng chỉ có những cái ờ, đồ rau cỏ bình thường thôi à, Bà con là cũng không đi chợ ấy, Không phải chợ phiên Nên là rất là vắng luôn như em là đi sang ờ, cửa hàng bên kia để lấy đồ nhưng mà đường bên kia là hiện tại đang mưa ấy anh em là ít chui đi vào trong này xong ra xin giới thiệu với quý cô bác và anh chị khu này là khu ờ, ẩm thực chợ phiên mà ngày bình thường ấy thì diễn ra rất là nhiều các món ăn ví dụ các các hàng quán là bày bán đây này nhưng mà bình thường là những ngày bình thường là vắng như này đấy không có gì cả khu này khu ờ, bán thịt lợn đây cái cửa hàng mà anh em sẽ đến đây à, chuẩn bị mua đồ nấu ăn nấu nướng phục vụ à mấy nữa nấu ăn chào chào anh ạ ừ. <laughs> đây nhà anh để mua bát nhá bát trắng à. bát con bát con trắng nhỉ vâng bát anh có cái nồi à, anh ra anh em mình mua cái nồi ra năng đi nhở ừ. nồi à, là ăn lẩu ấy nấu ừ. nướng vâng. à, đa năng anh có không anh rồi nấu cơm xong nấu ăn lẩu luôn á ừ, không à cái nồi uh, nấu rau được ấy xào đấy. nấu xong ăn lẩu các kiểu ấy kiểu đen này được không có đen cũng được anh ạ à được đấy cái đấy được quay uh, múc canh nữa mười ông nhá vâng không vâng đi đất này đây à xin giới thiệu với quý cô bác đây là bát anh em là mua đây không đũa nữa nồi nữa còn à, à em inox đi hai cái à vâng vâng vâng cái đấy cho nó chắc hai cái đi anh cho em hai cái bây giờ mua được cái gì nhỉ Mua này tôi rửa nồi chứ này anh Đấy, đấy tối nay là rửa nồi đấy anh ạ Mà Mà à, mua còn cái món kia mình rửa rồi nha anh lâu lắm rồi vừa đói này chắc anh rửa anh em rồi đấy rất là mưa bây giờ bây giờ là anh em uh, mua gạo anh có gạo không có vâng em thích gạo gì em ăn gạo à, đây là gạo gạo ăn tròn kia gạo bình thường anh ờ, hay đóng <laughs> anh có hai hạt dài hạt tròn cho em hạt là dài dài đi dài dài nhá vâng đấy tầm một yến nhỉ hay là cho em một uh, một yến ạ vâng, vâng. anh thấy là ngon ăn cho một yến nhá vâng. bắt bắt to hai cái thôi bắt to đấy hai cái bắt to nhá hai nhá ừ hai bắt to này bắt cầm hai cái này đi ở bếp được không có cái nào để nó vừa hợp lý nhỉ cái này thì nó mỏng quá nhưng mà thôi mình sẽ chọn một con nào nó dày dày có thể mình có thể chặt được thái được tận dụng như thế em bán hàng bên này à tại cả hàng của em không phải hả à phải à anh à, lấy mình anh lấy uh, mì chính ờ em có một canh nào một canh à có năm nghìn à Nhà em gần đây không? Gần mà, em dưới tập Vi À thế, Bà Vi à? Ừ. Cầu rửa bát là có rồi mà Thay gì nữa? À, cho anh chai nước mắm nữa Thì dầu mắm Xin giới thiệu với quý cô bác và anh chị là Mình là tên Hòa Mình sinh năm 96, mình ở Lạng Sơn cũng uh, <laughs> chưa có người yêu mua cái thất gỗ này bao tiền anh? Ôi cái này chắc hơn này nhưng mà ui cái này chắc đắt tiền lắm ừ, cái này bao tiền anh cái hơn trăm tỷ thôi còn mấy cái này cái này thì rẻ hơn Tụi em lấy cái này thôi ờ. hôm nay là anh em đi mua đồ đây nhưng mà cũng chỉ sắm được những cái đồ à, giá bình dân thôi vì anh em cũng ở trọ ở trên này là không à, có điều kiện đấy nên là cũng không thể sắm được những đồ à, nhiều ví dụ như đơn giản như cái, cái bếp nha đây anh em là phải tận dụng cái này này vì như bình thường là mọi người hay nấu bếp ga ấy, thì nó sẽ nó à, ngon hơn với lại à, nó sẽ tiện lợi cũng tiện lợi cũng ngon hơn nhưng mà anh em là tận dụng bếp này là nấu canh được rán xào hết anh em chọn thế này thôi à, gạo nói chung là tận dụng hết tất cả những cái thứ mà có thể mà có thể dùng được này là anh em à, sắm cái nồi này ý à, tối nữa là sẽ làm cái nồi lẩu ăn mừng coi như là mừng nhà mới vì cái phòng à, trọ của em thì cũng mới về trọ ở nên là sẽ gọi là rửa nồi <laughs> niêu xong chảo xong rồi mừng nhà mới luôn mua xong các thứ là anh em sẽ ra ngoài để mua một chút thịt với lại rau cỏ nữa để về à, làm lẩu cũng đã chọn sẵn đồ trong kiểu anh tính giúp em nhé Vâng, anh tính giúp em xong rồi à, em nhờ anh à, trở về phòng trọ giúp em cái. Dạ. Rồi, rồi tối à, mời anh chị à, vâng, ngồi rồi. À, ăn uống với mặt em. Rồi, anh. xuống dễ. Vâng. Nhất trình là chủ yếu. Anh vâng. Rồi. <laughs> Vâng. Thì, đây anh ạ. Thì anh sẽ đóng vào để anh đóng vào thùng cho. Vâng, đây ạ. Em à, em sẽ có thiếu gì nữa Chẳng không? Sẵn rồi. Này đủ chưa? Chắc là nếu mà cứ cái này trước đó, nếu mà thiếu gì thì mua sau anh. Thế được. Vâng ạ bây giờ là anh à, đang à, thử nồi cơm điện hoạt động rồi cấm điện vẫn còn hợp ok để bốc khói không anh <laughs> không sợ đâu ạ <laughs> xem cái giá có chưa đôi này có bảo hành không anh có bảo hành không có bảo hành không à. vâng Hà Nội anh gì à. Thì là phải là đang à, thanh toán tổng hôm nay anh em à, mua sắm à, bếp nồi ừ, niêu xong chảo là hết một triệu 379 à, nghìn nhưng mà được anh Trung bớt cho 9 nghìn <laughs> một triệu 370 nghìn nhá giờ là sắp xếp để đưa về phòng em gửi tiền này 300 à, tối nay mời vợ chồng anh chị vào chung vui với ba anh em nhé nhưng mà chắc là mình ảnh thuộc mình chỉ còn là em hai em chắc là chắc dạ. không được học rồi Ngồi học không dạ, được anh dạ, nhá cô thư thì ra và gì video mới chứ anh ra này đi lên nhé bát điểm cỡ ông cho con này vào đi đây đây cho cho từ vội cái chén cho cho luôn chưng rồi không có để vội nữa còn cái tí cái này mặc cũng được nhàn hơn đấy Vâng, cậu dạ. cậu ở đây nhá rồi em vâng vừa xuống à, mua rau đó dạ. hết tưởng em nhé dạ vâng, bây giờ à, anh em sẽ xuống chợ đây để mua rau mua rau cỏ về ăn lẩu bây giờ mưa quá em xin phép là đuổi cái mũ vào <laughs> chân phải mua à, nhiều rau bởi vì à, hôm nay là ăn lẩu anh em là đi mua sắm thì anh già này không à, chưa ra được không biết là tối anh già có ra được không bởi vì à, trời cũng mưa anh già cũng bận à, à, việc ở xá nữa trong thôn nữa nên là cũng chưa ra được thế à, về anh em thế gọi điện xem anh à, già xem có sắp xếp được thời gian để ra cùng với anh em không giờ thấy xem muối rau cả muối đậu nhỉ đậu vâng không có tiền nhưng mà cái gì cũng à, cô ơi đậu này bán như nào ạ à? một túi này bao tiền ạ à? Vâng. à, một cân là 18 nghìn một cân 18 nghìn ạ à? à. cháu uh, một cân bà bán hàng đây ạ bà bán trên đấy à vâng bà... bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà 80 Ô bà 80 à Bà vẫn khỏe à, nhờ khỏe, bà khuôn mặt rất là phúc hậu cháu ở đâu ấy bà 80 ra dạ, cháu ở Lạng Sơn ạ à sơn vâng ạ mua mấy quả uh, ờ, ờ, à, cháu người dao ạ thì dao vâng thì dao mà giỏi thế mới làm youtube à. <laughs> đấy bà còn ờ, phát âm youtube từ như tây mà <laughs> bà còn rất là minh vấn nhỉ thế là nhưng mà chưa cháu cháu cháu xa nhà thì cháu nhớ bố mẹ dạ vâng ạ con cũng ra ngoài buôn trải lâu cũng quen ạ đi cho nó khỏe muốn quả à. chua đó là khác đi tìm cuộc sống của mình dạ vâng, vâng. con chúc uh, bà luôn luôn mạnh khỏe à. bán được nhiều hàng nhá dạ, bà nhá cháu đi làm gặp nhiều nơi à, ờ, dạ, vâng. bà bán hàng gì ạ à? nó bán hàng khô thôi à bán hàng khô à dạ vâng tổng bao tiền đấy hôm nào à, con qua cái này 18 con mua nghìn năm nghìn hai ba nghìn hai hai nghìn à hai nghìn hai ba nghìn hai ba nghìn à ഓൺപിക്കാനാ Vì thì nó mới mượt mà chứ <laughs> Làm một món rau muống đi à, Rau muống nhá Bây giờ làm món rau muống Sao nào bé đấy nhỏ Hai mớ ở bé có thể lấy hai mớ ừ. Đây hai món 28, 16 16 ạ à? Mời em ờ, lấy nấm này ăn ăn lẩu lấy nấm vâng nấm nấm đấy chỉ còn nấm không nhỉ chỉ còn nấm ạ nấm này ờ, những cái gia vị gừng này em hai thôi gừng bao nhiêu cho 5.000 gừng ạ đồ ăn lẩu muốn nấm nồi lẩu là tất nhiên là không thể thiếu nấm rồi phải còn nấm và rau <laughs> gừng nữa ừ. cháu ơi thì ăn cà chua không lấy cà chua à? cà chua cũng cũng có dọn đây mười sáu này hai sáu này đến năm là ba 3 31 hay mươi nghìn và có sẽ hành khô xả để làm nước dùng cho ba củ xả ba củ xả hai củ hành khô gừng gừng có gừng có được một gói lẩu thái ớt Ờ, cho một lọ xa cứng anh em mình ờ, phải tiết kiệm hết sức có thể ăn lẩu hộ nghèo thôi <laughs> à để tính tiền á đấy thì để đây à, lẩu thái Ba mươi nghìn nữa thiếu 30.000 ok bạn à, hộ mình sách này nhé okay. Thái vâng. Lan hai củ đi ờ, à, hai mươi nghìn điện nào chó hay sang mua nhiều phải phải lâu lâu phải tri ân cho anh em cháu nhá măng Đấy anh em thế Măng này bán nào cô? Măng 25 nghìn cân Anh 5 nghìn một cân à? Thế con cháu nửa cân thôi Cháu nửa làm À nửa cân Đấy cô bán cho 15 nghìn Ui, được nhiều thế Ui, đây toàn thịt lợn nhỉ? Toàn thịt lợn mà Mỗi thịt lợn hả à cô? Ừ, cả trời có thịt lợn chứ Ăn gì nào? Hồng đơn này có cho ăn cám không ạ? À không Cháu là thích ăn lợn cám kìa Không thì nó lớn được À à Ăn rau nó mới lớn được chứ Cháu dạ vâng ăn cái gì cô đi còn à, ăn nữa À Cháu cháu thì Ăn chay ngon đấy nhá Bán thế nào? Cháu 90 thôi 90 thôi ạ? À? 100 này 90 thôi, mưa quá Bao nhiêu nào? 5 cân nhỉ? Ui rồi đi làm youtube thế này phải ăn nhiều một tí chứ ăn đâu như vậy anh em cháu phải làm youtube thôi mà ờ, cho cháu uh, lấy uh, nửa cân thôi bởi mình có cháu để thái thái nhúng lẩu mà ở nhà vâng. cháu có đồ rồi vâng có cho làm bạc một tí thế này chứ vâng. đó phải nằm mình lấy được cân thôi tí cô ừ. cho nhiều nhiều nạc vào ấy nửa cân là 45 nghìn thôi thật không đến 50 nghìn rồi à, cháu ạ cô ạ à, vâng vâng đến 50 nghìn rồi cháu ạ đây cô lấy 50 nghìn nhá dạ ơ ừ, cô tưởng là tám là 45 nghìn thôi nhưng mà cô lấy cho 50 nghìn à, nhớ ra là cô tưởng là mua mấy cân cơ không không không phải lấy 5 cân mà anh em cháu cũng à, ừ. muốn mua lắm nhưng mà không đủ tiền cô ạ <laughs> đấy cháu còn có mới 5 năm nghìn thôi đấy à di chuyển ờ, bây giờ mua gì được bây giờ tôm hộp ạ à? bao tiền hộp này ạ à? tôm phải tôm gì đấy tôm biển không biết là ừ, ai <laughs> cháu biết là tôm biển thôi tôm lớn to thế các bạn tôm hỏi giá và chủ bán tôm mà chưa có giá đang đang cập nhật giá mới thị trường đây năm nghìn côi là cô trả là 80 tám mươi nghìn ra nó lẩn thẩn Ui bán hàng cô còn <laughs> Cô bán hàng bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu luôn tính tính nhân danh à. Yên à. anh em cháu tầm người thật hàng Ui đây ở đây có thịt bò đây Nhưng vừa nãy bảo là đây cả chợ chỉ có mỗi thịt lợn Làm cho mình hiểu mỗi thịt lợn Bây giờ anh em ba anh em là đi uh, mua sắm cũng uh, ờ, đồ đạc cũng gọi là đủ rồi Anh em về thôi nhỉ à, ờ, Hôm nay là bữa cơm đầu tiên anh em ăn tại phòng uh, sắm khá là nhiều đồ <laughs> Đây. <laughs> nhưng mà toàn đồ bình dân thôi các bác ạ giờ <laughs> anh em sẽ về à, phòng để chuẩn bị chế biến có sóng bây giờ mình sẽ à, gọi xem à? có sóng rồi gọi đang gọi vị thứ già cả nhà đang gọi cho anh già sang để à, tối nay rửa mấy uh, không biết là nồi cái bát ăn mừng có chuông nhưng mà chưa thấy nghe ở trong đấy sóng lúc có lúc không sóng ờ, yếu không biết là không không gọi được hát chuông bây giờ là anh em là về đến ờ, ngõ để về với phòng trọ đây cái nhà để cái ngõ đi vào trong phòng trọ à, anh em gọi là ngôi nhà chung <laughs> ngôi nhà chung cũng khá là lâu rồi không được ở tập thể như bây giờ các bác ạ vì ngày trước đi học sinh viên thì mới được ở phòng trọ ký túc thôi cảm giác này cũng mấy năm rồi chưa được ờ, trở lại như bây giờ phòng ờ, trọ khu vực anh em em đang sinh sống thì cũng hầu như là toàn các gia đình thôi có rất nhiều cháu nhỏ luôn ai cần chìa khóa nhỉ phòng ở của ba anh em em thì cũng vừa ở à, cũng khá là đây một đầu ba anh em <laughs> cũng không rộng cũng không hẹp vừa ba anh em ở nói chung là với cái phòng trọ này thì để mà ba anh em ở trong này làm việc cũng như là ăn uống bếp đúc thì cũng tương đối là hợp lý thôi phòng hơi bừa bộn một chút thì anh em đi bản về chưa kịp dọn <laughs> đang lắp ráp đồ để kê trong phòng các bạn ạ sử dụng chạn nhựa <laughs> phải có chạn này thì đặt ờ, bắt đũa thì mới gọn được diện tích phòng cũng không rộng mà rộng đến mấy là mình không để gọn là cũng vừa bộn là không đủ ở đâu anh em setup lại cái nồi ờ, đa năng này tối là âm lậu đúng rồi hàng mới <laughs> thấy ông mình không mà ngày trước lắp ráp suốt <laughs> lắp ráp là nghề của em <laughs> đấy cái này nó kiểu được rồi rồi nha nó lỏng cũng được sao là không bạn chặt đi không nó không chặt được nữa bây giờ cái này ấy, phải có à? tua vít mới bản được này lúc ở đấy không nhờ anh mình mũi dao ấy mũi dao nhọn vừa này bạn chặt đi không rơi mình cái chiếc này đã cái này là để lau cái gì đấy lau bản à? ừ. điện à? Thì, à, hết nhá bỏ bỏ gọn đồ trên kia ra để đặt chạm vào xếp cho nó gọn này. đồ các bạn đi kia là em quay từ đây lên đi ui khá là chắc chắn đấy nhìn bếp sang hẳn lên đấy ok cái này để gọn đây để đũa rổ giá cái này dây của nơi cơm luôn lên đấy nhập bắt đâu còn chưa ở đã cửa đã ừ, chưa phá số điểm thắc mắc của mình đấy tư tưởng rửa bát để cho gọn gàng biết hôm nay anh già có ra không thấy gọn gì không thấy được chắc tí nữa anh em phải gọn một lần nữa xem ra không ra thì cũng buồn lắm bởi vì đi làm cũng đi với nhau ấy nên là ăn uống thì cũng rất là muốn có anh em ngồi với nhau thì mới vui ở trên này thì à, sáng cũng đi làm anh rồi nhưng mà anh cũng bận ôi cái này nó bị sao này nhỉ ở nhà xem các bạn <laughs> ở dưới này nó cái gì này chợ trên này cũng ít loại rau các bác ạ nên là anh em cứ ăn rau muống cho dễ ăn phổ biến <laughs> rau này nó cũng à, gọi là ăn mát mà vâng rau rẻ nha <laughs> không phải rẻ đâu một bọc này cũng không phải rẻ lắm mà <laughs> một mười không có không có loại nào khác nữa rồi thực ra là ở trên Hà Giang này tuy là vùng đất ở trên địa đầu tổ quốc rồi nhưng mà đồ ở trên này bán phải nói là đắt đỏ các bác ạ đúng rồi thực sự là là, trên này rất là đắt đồ ăn cái đồ gì được em rau có lên được đấy tất cả mọi thứ ừ. rất là đắt so với các tỉnh thành ví dụ như ờ, so với hà nội thì nó còn đắt hơn hà nội <laughs> tất cả mọi thứ thật mà mình đã đi gọi là đi khắp việt nam chả có chỗ nào đắt như hà giang giang đắt nhất Sapa đất du lịch nổi tiếng thế mà còn không đắt bằng ở trên này đâu đấy Đây không phải học mà Vừa sạch rồi Hành Thơm nhỉ, tỏi thơm, thơm lắm Hải sản trên núi, cái này hành này nhưng ừ. em ờ, ăn ở phòng trọ thôi nhưng mà vẫn phải để co cho nó bắt mắt thì ăn cho ngon bác ạ <laughs> em thì cũng rất thích ờ, đam mê nấu nướng ở nhà thì ờ, cũng hay nấu ăn đấy <laughs> lên đây là anh em ờ, nấu nướng và vào bếp hỗ trợ nhau cho vui Đấy, mấy em là phải làm cái nước nó trước hôm nay để đầu bếp A Tình trổ tài nấu ăn buổi đầu tiên ở trong phòng cho anh em thưởng thức nha vẫn còn có nước cho tắm thịt hôm nay anh em gọi là nồi lẩu tổng hợp chơi đâu lẩu đấy hấp dẫn mà Hòa đang tí là phải chạy ra ngay đấy Hòa đang ở cái này bên trong nhà vệ sinh tí là phải chạy ra ngay Bác phòng anh em mình mùi Thơm quá Thơm chưa? Hấp dẫn chưa? Đúng rồi phải phi lên ờ, để cho thơm nữa các bác ạ nói chung là đi ờ, vào bản là chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn giúp đỡ bà con để phát triển kinh tế rồi cũng như là mang lại văn minh đến ờ, vùng cực bắc ở hà giang này thì cũng phải rất là vất vả ấy. cái việc mà ăn uống để anh em là cũng, cũng là no đầy đủ có sức để đi vào bản được tiết mấy ngày nay khá là mưa tuần nay là vẫn chưa tận ăn no thế sao mấy hôm trước anh em đi bản về tám chín giờ còn không có quán mở ăn để mà ăn đấy <laughs> à, thi thoảng cũng có những ngày đấy thôi bởi vì Đúng có công việc nó không phải là lúc nào nó không như nhau nhưng mà đến khi về đến nhà để làm năng lượng lấy sức để đi ờ, lên trên bản để Ờ, đỡ bà con. Thế cái này để tìm à? tí nó bắn nước hết ra. À, tí nữa tí nữa mới ấy, tí nữa sẽ trả ra xong để nó làm cái này nữa đây là thủ lợn thủ lợn đầu lợn đầu lợn đầu lợn đây rất nhiều luôn nhé hôm nay đầy đủ hết cả mấy đầu lợn rất to chung là chuẩn bị uh, tất cả là xong xuôi hết rồi chỉ đợi uh, một số uh, anh em đến uh, chung vui nữa mình sẽ khai khai đao hay còn gọi là khai tiệc đau là không phải đâu nhỏ cái đau <laughs> cái đau thì mà chết chóc quá Ở khai tiệc ăn mừng Đấy. rửa đồ mới là anh em và cũng uh, luộc là lần đầu mà đây nồi lẩu thì đã đang có rồi nước này phải gọi là quá chất lượng luôn nha các bác nha tí ơi luôn luộc phòng hơi nhỏ hẹp một chút thôi nhưng mà rất là ấm cúng luôn thôi thả vào đi thả vào đi cái miếng thịt trước <laughs> Ui, tao miếng to thế luôn à? à? Còn lát em bỏ ra Lý thái sao anh ạ? À, à. à. Đấy, à, lẩu lẩu thái à. lẩu thái mà ờ, à, được, à, trận bóng qua thắng là hòa hôm nay có ý tưởng của anh giang làm lẩu thái để ăn mừng chiến thắng việt nam 1-0. việt nam tiêm đến vùng chiến không Ờ, hấp dẫn hấp dẫn đấy ờ, từ từ từ còn lại thì đổ vào cái nồi cơm cái đi nồi cơm kia ừ. sáng trong phòng cho luôn này tối một chút luôn. rồi Đấy, khách ờ, khách đến rồi mà mấy anh em vẫn chưa, chưa xong vẫn chưa hết đồ. Củ lợn năm cân. Em nó bảo chia mỗi người một bát tô thịt này. Đầy đủ khách thì không ừ, có gì đâu mọi người ạ chỉ có vợ dạ. chồng à, chung nhưng mà có mới à, chung xuống được đấy còn à, vợ thì bận hai cháu nhỏ nữa cơ lại một em em cường hôm trước thì cũng ngồi với nhau rồi hôm nay là cũng tiện rửa cái đồ mới mẻ đấy. <laughs> nên là anh em chẳng có gì ngồi vui vui ngày mưa dạ, em chào anh nhá chào các cô bác ừ. đấy chào tất cả mọi người thì chẳng có gì đâu ngoài đây là tôm này khoai này củ lượn này rồi đậu đây một chút anh em ờ, không tôi ghê chưa được à chấm ờ, thần thánh à À, nước chấm ốc thần thánh <laughs> cái này à, nếu mà các bác à, đi chợ phiên thì sẽ bắt gặp kiểu nước chấm kiểu này rồi nhưng mà không phải lúc nào bắt gặp đâu nhá ông nào nhanh tay thì còn còn chậm thì chậm thì hết, hết. <laughs> không phải lúc nào không có đâu chung nếm được chưa được vậy nếm ờ, vừa ok rồi đúng không thì ừ, các bạn nước nào đâu đây thôi ờ. cái nồi kia phải nồi cơm nên nồi nước dùng nồi nước dùng mà anh em luộc cái này vào kia ờ. chia ra ra luộc cả nửa ở đây nửa theo cái nồi cơm kia không có nồi không sao không sao cả thế bên này lên cái nồi cơm để dùng máng do cái điều kiện là ờ, chỉ cần cho thêm phòng nó cũng hơi nhỏ hẹp một chút đấy thì mong uh, cô bác anh chị và mọi người thông cảm cho mấy anh em nhé mưa gió là cũng ờ, không bảo bản này Nó cũng làm một chút để Làm ra cái mời này. anh em đến uh, vui cùng thôi hoa đâu rồi? Đây, trang điểm Trang điểm Trang điểm à? Bỏ vào cái vung nha hỏi Vung nó ấy, bỏ, bỏ ra ngoài này. Ờ, rót rót rót rượu ra nhỉ đấy ờ, rót rượu ra ờ, chưa danh đấy danh danh danh bắt đũa nào ấy chỉ đừng dùng ô thiếu bát thiếu bát to đây thiếu không tông ngoài không tiện hơn đấy chúng cũng cánh à cứ thêm ra để ấy mà bát to to đường xương được lấy dư mấy cái bát với lại đũa à có đũa rồi bát rồi tránh trường hợp đứng dậy nhiều ừ. nhiều là phạt đấy ừ, phạt đấy phạt đấy rồi thế tôi thì hôm nay thì uh, anh cũng không có gì bọn anh ấy chỉ vâng. cũng là khai trương này thì không phải mà gọi là rửa dạ. rửa dạ. mới từ lúc về phòng ờ, đây mà cũng chưa được thì ờ, Giang cũng xin phép uh, mời cô chú bác anh chị vâng. và tất cả mọi người cùng cùng bữa với mấy anh em nhá mời các bác dùng bữa tối cùng mấy anh em nhá mời các bác nhá ừ. mời mọi người nhá đại dạ, trà dạ. ừ. à, vâng anh em dùng đi dạ. Ô rượu này ngon đấy Thơm nhỉ Mời bạn nhá, mời anh nhá mời mời mời anh nhá Ô, thả ờ, đậu này nhá thả vào đây đang thử ờ, một miếng ờ, đấy đó thì cái cái nấm này người nấm hôm nay là hòa chọn một thứ nấm này bên nhật người ta rất thích ăn nhá ừ, ăn ăn lẩu ấy rồi, ờ, thấy là nó, nó ừ. thấy luôn ngon này Đấy đấy Ở đây ở đây này, đây bố con lấy đi Lên đâu rồi? Cái, cái bình giấy mình lấy thêm một hai quẩn cho mình dùng Đấy, mà mà ở bên này là không, đấy cho ông sẽ đem chụp chối Dùng là rau à, Đấy cho rau vào <laughs> Cho nồi cái kim nhá Được Lúc mà mưa mưa gió này là Mọi người mà dùng nồi lẩu của gia đình nhé Chung uh, quanh lại đây cái là rất là ấm cúng tình cảm nghĩa là gia đình này. anh em này rồi bạn bè này. người mà được ngồi như này nó rất là cảm giác là ấm cúng và hạnh phúc lắm Thế em Cường là vừa đi à, Hà Giang về đúng không? Vâng, em vừa đi Hà Giang lên Đấy nói với em cường ở thị trấn mèo vạc rất là nhiệt tình cường <laughs> hà giang về cái lên cái là phi vào phòng anh em luôn hai thằng cây súng đấy nhỉ đó. Vâng gần cây đấy ừ. đâu Thôi làm chén à, thứ hai nhỉ nào anh em mình làm chén thứ hai để cho nó ấm bụng đã đây rồi chúc sức khỏe anh em nhá rồi chúc sức khỏe mọi người nhá rồi cùng chén rượu này thì à, thay mặt cảm ơn là chúc sức khỏe à, cô dì chú ba anh chị mọi người nhá đúng ừ. ừ, dùng đây nha dùng đây em ơi dùng đi thử đi thử đi khả năng phải chưa à đây nhá bát này nhá đây bát này thử đi anh em thử đi nhau để tay Thử đi, cưới thử đi Vâng Xem nào, Trung thử đi Lẫn lộn hết rồi, kiểu Thái nó nhiều mẻ quá Thái đợt đen Thôi Đấy, chấm ừ. nước thần thánh Nước thần thánh của cái bản làm là Trung cảm nhận rồi ừ. Ngon Đây, kiểu rau thơm Kiểu rau thơm có rau thơm là tuyệt vời luôn không, Cường thử uh, nếu À, Cường cũng thích cái kiểu ăn lẩu Thái hay cay đúng không? Thôi, chấm thử nước chấm thần thánh À, ừ. Việt Nam là thắng Thái mà nên là phải đả lẩu Thái luôn. <laughs> Đang uh, có câu chuyện hôm nay uh, để uh, ngồi trò chuyện Ngon với em. Đấy. Ăn. Ừ, thằng này là đây đây mà ăn lẩu thái luôn để cho thái để cho người thái này <laughs> ăn luôn hy vọng là các cầu thủ thái hoặc là người dân thái xem được clip này thông cảm với anh em nhé <laughs> Không, vâng, mặc dù là chúng tôi thắng ờ, trận bóng của các bạn nhưng mà chúng tôi vẫn dùng ờ, sản phẩm của bên bạn nha. Gói đậu Thái. <laughs> đậu Thái tuyệt vời. Đúng vâng. đi Hòa dùng đi. Dùng vâng, đi. Thì ờ, hỏi là còn có cái thịt gì khác ngoài thịt lợn ngoài chợ không? Này đậu có chỉ đậu rồi. Thì bảo mỗi thịt lợn ra bên này này thêm có cả thịt bò. Hơn 200 cây là từ hơn trăm cây, trăm trăm cây. Không, tầm này là được rồi đấy. 4 giờ từ Hà Giang đi đấy. À, nhà mình phải 4 giờ từ thành phố Hà Giang lên Tiếc quá hôm nay chị nhà không được tham gia của anh em mình nhỉ May mưa, đi cái xe đi được nhanh ừ. Tiếc quá là không không ờ, tham gia được cùng mọi người Này lại nhớ ờ, chị Hương ở đấy nhỉ Đấy Đúng rồi Thôi anh <laughs> ờ. em dùng định nhờ nào à, Thế thì uh, ba anh em mình nhé Chúc uh, khỏe nhau khỏe nhau em ừ. Cảm ơn em uh, bớt chút thời gian đến chung vui cùng anh em nhé hy vọng là dịp tới là có những ngày nghỉ ừ. nào lâu lâu anh em nghỉ thì anh em sẽ sum họp một bữa Ở cuối tuần ấy. Về những ngày đi bản về mệt mỏi Cả nhà lâu lâu mình cũng phải tự thưởng cho mình một bữa đúng không? Đúng rồi. <laughs> năng lượng. Ăn kiếp, tình cảm mà anh em mình nó lui dạ. Dạ. thì bản thân Giang là cũng ờ, mấy anh em cũng ở xa ấy nên là cũng có anh em bạn bè người ở đây là sang ờ, vui cùng rất là vui rồi đó tình cảm anh em là chủ yếu hay là Giang cũng nói là công việc vì vào bản cũng khá là nhiều thì dạ. vất vả anh em thi thoảng mỗi à. tuần thì cũng ờ, đang tổ chức uh, bữa để uh, anh em mình đặt trong này sạch vâng. gặp mặt mọi người chứ không phải là lúc nào cũng như này đâu mọi người ạ à. lúc nào cũng như này thì <laughs> hết không được đâu lâu lâu thôi nó em hơi căng đây đâu rất là ngon luôn em anh em dùng đi người dùng nhá ngồi đi thôi, gần hai tuần rồi anh em mới ngồi chứ nhỉ ừ mảng đi vào bản quá không có thời gian và để à, anh em à, uống tự nhiên thì à, giang chắc là cũng xin phép là chấm lại video của giang ngày hôm nay đấy thôi chỉ vì là thứ nhất là mọi người là đôi khi là cái khoản ăn uống này <laughs> hơi hơi em một chút để cho mọi người tự nhiên ấy. thì mình xin kết thúc ở đây hẹn cô bạn chị và mọi người là ở vô sau nhé chào mọi người nhé chào mọi người nhá xin chào chào mọi người nhá